Wow, ok. Chào các con. Chào con một lần nữa. Chào hai lần trong buổi tối ngày hôm nay. Ok, đi qua cái này xem nào. Ừ. Qua thời gian chúng ta sẽ thử lại cái đúc kết một lần nữa nhá. Vẫn phải thử. Bởi vì cô không thích cái gì mà nó cứ uh, nó cứ bỏ bỏ đấy. Nếu mà thật sự là không thể dùng được thì sẽ không dùng bao giờ luôn nha. Ok. Rồi, what is the shape of the moon on the Mid-Autumn Festival night? OK. It is the full moon chứ không phải là trăng khuyết đâu. Ok, full moon trăng tròn. <laughs> không là con Patrick Star ở đây nữa. Ok. Ui bạn nào không viết lên trên bảng cơ clear clear clear. Okay. What can you wear on your face on Mid-Autumn Festival? Of course a mask. Hả? Bạn nào bạn nào đội drum ở mặt này, crown này, a dress Trời ơi các con Các con, các con hoàn toàn có thể trả lời đúng câu này mà đúng không? Okay, we wear a mask on our face Okay, not a drum or a crown or a dress Who is he? The moon man Moon man, moon man, moon boy Câu này hình như sai đáp án hay sao ấy The moon, moon, the moon boy The moon boy cô nghĩ, cô nghĩ nghe đúng hơn á Okay, what does he have in his hand? Ừ, Hàn cái quạt đúng không? Rồi. When it means autumn festival. À, cô cần một bạn trả lời cô này. Huy trưởng đâu rồi? Khi nào thì có ờ, Tết Trung Thu? Tiếng Việt nhá. Nói bằng tiếng Việt thôi. Đúng không biết? Huy trưởng, ớ, mở mic, mở mic. có mở đâu con đâu rồi không không mà ok bạn um, mi nguyễn Nguyễn không có Đức Minh Đức Minh Đức Minh Đức Minh Đức Minh chơi kém <laughs> nào thì có đấy sẽ chủ thủ con dạ con ờ. thưa cô là quên giờ giờ mười lăm ừ. th th ờ, ờ, đây dạ, dạ. tiếng việt cô hỏi tiếng việt cô không bắt hỏi tiếng anh không bắt nói tiếng anh <laughs> ngày bao nhiêu dạ, cô cô nghe là, là cái giọng của con con nói bình thường cho cô xem nào <laughs> trời ơi đức minh ơi đúng rồi cảm người ẩn tiếp <laughs> không biết nhá ok ngày 15 ra dạ, cô 8, âm lịch ok rồi vâng. rồi sao cô sao cô cảm ơn con ok chị hằng là the moon lady ok what is it a star lantern đèn ông sao what shape is it a star thôi cô không hiểu là các con làm như thế nào nữa vẫn sai dễ quá okay a lantern no not lantern it's a drum okay this is lion dance là múa lân okay mình ăn gì bạn nào ăn pizza vào ờ, tết trung thu đây bạn nào ăn bánh trưng đây bạn nào ăn gà đây đây okay, chúng ta sẽ ăn bánh bánh trung thu nha moon cake and I'm a beautiful lady I live on the moon who am I okay I am the moon lady And à, last one, I live on the moon. Ok, không phải là moon, không phải moon man đâu, moon boy nhá. Ok, được rồi. Rồi, để uh, thể theo ý nguyện của các bạn mà muốn chơi lúc Blockit thì bây giờ cô sẽ thử lại. Những bạn nào lần trước chưa chơi được, cố gắng vào xem. Nếu mà lần này đa số không chơi được thì lần sau không chơi trò này nữa nhé. <laughs> ok, cô cần uh, ý tưởng các bạn ở trong chat chúng ta nên chơi trò gì. Moon Boy và Moon Lady đúng rồi. Ờ, cô thấy dễ chứ con không thấy dễ. Người bí ẩn. Bí ẩn quá không, không biết bạn nào. Ok. Tower defense. Cà phê. hay, Nhiều cà phê đấy nhở? Các con. Hmm. Cà phê. Trò này sẽ phù hợp với các bạn gái hơn. Gold Quest, Sugar Chest, Tower Defense, Fishing Frenzy. Ha. Classic, trời classic luôn. Đỡ phải chơi trò chơi. <laughs> Gold Quest. Ok, host game nha. Time chúng ta sẽ chơi trong vòng 7 phút. Ok. Con muốn cười quá. Cô cho chơi classic bây giờ. Sao ờ, à cô hiểu cái trò trò sao defense rồi. Không. Ok Wendy được con ạ. Minh Toàn nhá. Minh Toàn sao defense hơi nhiều. Cô cho chơi classic. Cho ai cũng chơi được. Khổ lắm. ok copy link vào đây đi nè rồi họ ra nhiều trò vào cô cho chơi classic Ý, cô vừa gửi link đấy đừng đừng chat vào đây không là trôi mất tin nhắn của cô mất này các con nhấn vào link nhé <laughs> Đức Minh nhá Đức Minh con bảo chơi trò gì cơ? Cô chưa tìm thấy tin nhắn của con cơ ấy. No please. <laughs> quyết định được thì phải quyết định cái cái dễ dàng nhất. <laughs> con không vào được sao lại thế ạ con dự phòng họp là ai thế cho con bật mic thì sao hả con con muốn nói gì với cô gửi lại link nè còn nhắn gì về nhiều quá phòng họp là bạn này Sao hả Huy Trường? Đây cô cô bật mic cho các bạn là dự phòng họp và bạn nào nói gì đi con? Huyền cô. Mà à, con là Khánh Huyền. Con, kiểu như là nếu mà không có cô trong cái này thì bọn con vào chơi được không cô? Không có con cái này á thì những các con đều có thể tự tìm bài và lên trên này chơi một mình được mà còn cái này là mình chơi ở lớp thôi thì là cô là host các con có thể tự vào đây chơi một mình cũng được wow ừ ok rồi ông chùm trường à ok bắt đầu đây con cô bấm vô đó đi cô cô bấm cô bấm vào cái gì cái ăn untitled này á ảnh con Rồi, vừa lưu ảnh vào đầu cô quên mất Rồi cô xem bạn uh, bạn Tina gửi cái gì cho cô We couldn't find a game that with that ID. Please try again. 359 867 Ơ ờ. Sao lại thế nhỉ? Tina nhỉ? Ô không biết luôn ý Wow Ok. Có thể thử chơi ở trên ờ, điện thoại Rồi, cô bắt đầu rồi đấy Chơi cái này như thế nào chơi rồi đúng không? Con đang chơi rồi đúng không? <laughs> Hôm nay mình cười quá. OK next one. OK Rồi, tiếp theo. These are... Okay, next. Okay, look at the leaderboard. Next one. Activate focus mode. <laughs> Con vào được nhưng không chơi được. Giỏi <laughs> quá. Ok, đấy Xuân. Pressing right. nào trả lời sai câu này thì toang đấy nhá đáp quá Congrats, our spoon cake! Congratulations! Bye bye! Okay, chào anh. USD Okay, it's the moon lady. Tất cả con được trả lời đúng. Next. Lá quả. Chú cuội ngồi gốc cây gì? Ôi trời Cái này chơi liều Sao lại liều? Không thấy ảnh á? Trời ơi Sao lại thế hả con? <laughs> oh no ảnh là chúng ta có hình uh, mặt trăng nhá Ôi. Thầy cô hơi sai lầm khi cho con chơi trò này Ok, yên lặng Minh Chí, Minh Phan, Mai Mai Ok Hết chưa? Trời. có thể nhìn vào màn hình của cô có thấy các con có thể nhìn, nhìn, nhìn vào màn hình của cô cô đang share màn hình mà cô đang share mà đúng không <laughs> thỏ ngọc thỏ ngọc là Jack Rabbit <laughs> các con có thể nhìn vào màn hình của cô mà đúng không màn hình của cô có hiện câu hỏi đấy this? Okay, so it is the moon boy. Đây. Rước đèn gì? Okay, star-shaped lantern. And last one. Last question coming up next. Okay, it is the lantern parade. Parade là diễu hành. Nhưng mà mình có thể uh, dịch theo tiếng Việt. Sao? Okay, congratulations. Ah, Lê Ngọc Ánh in the first place. Trần Minh Dung second and Để hát. Lại là bạn này. Số 3. Okay. Rồi. Okay, các con thấy sao? Trò này sao? Trò này sao? Chơi khó không? nào bật mic cho các bạn nào ok ôi con ơi con cái hình cô chúng ta có thể đăng bài cô à cô cô à ôi cha Thời là em cô à đó là này chơi nó càng phù phù cô à càng chơi nhưng mà nó cái này nó càng đơn cô à nói chung là nhiều vấn đề đúng không ôi trời con nay chơi vui lắm. Con nay chơi vui lắm. Thấy đa số các bạn có vui đâu. chơi theo một số cái khác nó vui nhưng nếu chơi theo cái kia kiểu lớn nó chơi theo classic bình thường thì nó cũng hơi chán luôn Ờ, cô, đâu, cô, cô cũng thấy thế cô cũng thấy thế ok đừng còn game dễ quá cô còn lớn nhiều người ra thì các bạn nghĩ cô cô cảm ờ, ừ. thấy con tụt xuống dần luôn ờ ok ok cô hiểu cô hiểu rồi cô sẽ ờ, cải thiện ở những ờ, những buổi học tiếp theo có gì cô lại tìm ra những cái trò khác để chúng ta chơi thì sao nha ok được rồi hôm nay ờ, nhìn chung chúng ta sẽ học chúng ta đã học về những cái festival như là Moon Festival và Diwali rồi vậy cũng là chủ nhật chúng ta sẽ, sẽ học tiếp về những cái festival này ok được rồi 9 giờ hơn rồi các con cũng phải đi ngủ và mai đi học chưa đúng không nào cô phải lại đi học cùng dặn cô rồi con à, dặn cô rồi okay goodbye see you on sunday remember to remember to join my class on sunday okay okay goodbye goodbye teacher bye sleep well bye see ya on sunday bye bye bye bye bye bye and bye 你欢让他宝，记